thì bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn hai cái mẫu túi này ha và để làm được hai cái mẫu túi này ở đây mình sử dụng len miêu cốt tông cuộn 125g sợi len của mình là mát S và chữ đỏ độ dày của sợi len trong tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm kim móc ở đây thì mình sử dụng kim hai đầu một đầu số 3 và một đầu số 4 thì mình sử dụng đầu số 4 nó sẽ tương đương với kim 2,5 mm những bạn nào mà không có kim hai đầu này thì có thể so sánh đầu kim các bạn đang có so với sợi len khi đưa vào so sánh nè độ dày của đầu kim nó sẽ sắp xỉ gần bằng sợi len ha thì mũi móc của mình nó sẽ được chắc chắn hơn giúp cho cái phần thân túi của mình á, khi mình mình móc lên nó sẽ được cứng cáp và nó tạo form hơn ha ngoài ra thì mình còn sử dụng thêm kéo cắt len các cái hạt cườm dùng để trang trí cho họa tiết của mình ha kim khâu len để khâu họa tiết nè và một ít gòn mình dùng để nhồi vào trong cái phần trang trí ha thêm vào đó là một cái hạt gỗ hạt gỗ có cái lỗ tròn ở bên trong nè mình dùng cái hạt gỗ này để khóa cái phần miệng túi lại thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết mẫu này đầu tiên thì các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn mình sẽ giữ nguyên vị trí này móc lên hai mũi móc xích sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo này 12 mũi kép đơn ha kép đơn đầu tiên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 và mũi kép đơn thứ 12 khi đã có được 12 mũi kép đơn vào vòng tròn rồi nắm cho mình sợi len ngắn nè gút thật mạnh vào để vòng tròn của mình nó nhỏ lại ta sẽ có được vòng đầu tiên với 12 mũi kép đơn để kết thúc cái vòng này đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên móc vào đó một mũi dời từ đây móc lên hai mũi móc xích thì vòng đầu tiên của mình hoàn tất có 12 mũi móc tạo 12 chân móc cho vòng móc thứ hai thì vòng móc thứ hai chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc nè móc cho mình vào chân đầu tiên hai mũi kép đơn cùng chân móc một hai sau đó mình sẽ làm tương tự cho 11 chân còn lại cứ mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc ha thì vòng này mình sẽ có số mũi móc nhân đôi ha tức là khi hoàn tất vòng này mình sẽ có được 24 mũi kép đơn các bạn làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng mỗi chân móc móc hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi đã móc cho mình được đến cuối vòng móc nè thì kết thúc cái vòng này các bạn cũng đâm kim cho mình vào chân của mũi kép đơn đầu tiên đây móc vào đây một mũi giờ để mình kết thúc vòng từ đây tiếp tục móc lên hai mũi móc xích thì cái vòng tròn của mình nó sẽ có cái độ rộng ra như thế này ha tiếp tục vòng móc thứ ba móc theo công thức như sau chân đầu tiên cũng là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc móc vào đó một mũi kép đơn có được mũi kép đơn vào chân đầu tiên thì chân thứ hai móc cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc thì như vậy mình sẽ có được một cụm móc như thế này các bạn sẽ làm tương tự cái cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng một kép đơn xen hai kép đơn cùng chân móc thì chân kế bên một kép đơn nè được một kép đơn rồi chân kế tiếp hai kép đơn cùng chân móc ha ta sẽ có được cụm thứ hai nè móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ha một kép đơn sau đó là hai kép đơn cùng chân móc sau khi đã móc được đến cuối vòng móc rồi kết thúc cũng đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên móc vào đó một mũi dời tiếp tục lên hai mũi móc xích kết thúc vòng thứ ba thì nó sẽ tạo được một cái độ rộng cho phần thân túi của mình để tiếp tục những bạn nào mà muốn cho cái độ rộng của phần thân túi nó rộng ra hơn thì các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau ha ta sẽ dựa vào cái vòng mà mình mới vừa móc nè thì vòng mình mới vừa móc có một kép đơn xen hai kép đơn cùng chân móc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 tức là các cái chân móc mình đều móc mỗi chân làm một mũi kép đơn nè chân đầu tiên một kép đơn chân thứ hai cũng một kép đơn chân thứ ba cũng một kép đơn và các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha như vậy là cái vòng này nó sẽ không tăng mũi nè móc cho mình cho đến hết vòng sau đó sẽ thêm nhiều vào móc tương tự như vậy nữa cho đến khi cái phần thân túi của mình nó có được một cái độ cao như các bạn mong muốn là được ha và ta cũng móc đều mỗi chân làm một mũi kép đơn cho mỗi cái hàng móc ha ở đây mình đã móc được tổng cộng là 7 hàng móc đều không tăng mũi thì ta có tổng cộng là 9 hàng móc hàng kết thúc cũng đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên móc một mũi dời từ đây móc lên 3 mũi móc xích cái vòng tiếp theo mình sẽ tạo cái khoảng trống để mình có thể luồn cái dây khóa ha thì để luôn dây khóa nè ba mũi xích này được tính là một mũi móc các bạn sẽ móc tiếp lên cho mình một xích để tạo khoảng cách tức là ở đây mình có bốn mũi xích nè ta sẽ bỏ qua chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc chân này á, là tính luôn cái mũi này là một rồi nè thì bỏ qua cái chân thứ hai luôn móc vào cái chân thứ ba một mũi kép đơn như vậy là mình sẽ tạo ra được một cái khoảng trống để mình luồn dây ha được mũi kép đơn rồi tiếp tục móc lên một xích bỏ qua một chân móc vào chân kế tiếp một kép đơn tiếp tục lên một xích bỏ qua một chân móc vào chân kế tiếp một kép đơn ta sẽ tạo ra được những cái khoảng trống để mình luồn dây khóa nè móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối cứ lên một xích sau đó bỏ qua một chân móc vào chân kế tiếp một kép đơn lên một xích bỏ qua một chân móc vào chân kế tiếp một kép đơn và làm tương tự cho đến hết vòng sau khi mình đã tạo được các cái khoảng trống cho đến cuối vòng thì cuối vòng mình cũng còn dư lại một mũi móc nè thì một mũi móc này cũng móc lên cho mình một xích tương đương với một cái mũi móc đó sau đó kết thúc đâm kim vào chân xích thứ ba tính từ dưới lên của bốn mũi mà mình gây nên đầu tiên nè đâm kim vào chân xích thứ ba ha móc vào một mũi dời như vậy là ta hoàn tất được cái hàng móc tạo khoảng trống để mình có thể luồn sợi dây vào thì tiếp theo các bạn sẽ đâm kim cho mình vào khoảng trống ta gặp đầu tiên móc vào đây một mũi dời và khi ta đã giờ được cái mũi móc vào chính giữa của khoảng trống rồi từ đây móc lên cho mình một dây móc xích đối với mẫu túi tỏi thì mình sẽ tạo được một sợi dây tầm khoảng 160 mũi để mình có thể đeo vào thân người ha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 khi mình đã tạo được cái độ dài của sợi dây cho túi tỏi rồi các bạn sẽ kéo dài cho mình cái mũi móc ra thì lúc này cái sợi dây của mình nó đang dính liền với thân túi ha các bạn sẽ sử dụng cho mình cái đầu còn lại nè mình sẽ luồn xen kẽ vào các cái khoảng trống mà mình vừa tạo được luồn từ ngoài vào trong sau đó từ trong ra ngoài xen kẽ các cái khoảng trống ha khi luồn thì lúc này mình cũng luồn luôn cả cái sợi len mà mình đang móc dở dang ha vào trong cái khoảng trống luôn móc cho đến cuối vòng khi đã luồn được hết cái phần miệng túi rồi kéo cho mình cái sợi dây len ra ở cái điểm kết thúc này nè các bạn tiếp tục dùng kim móc xỏ vào cái ờ, nút mà mình ờ, tạo ở đây sau đó mình sẽ đâm kim vào cái khoảng trống kế bên của cái khoảng mà mình móc đầu tiên cho cái sợi dây ha thì nó sẽ là cái khoảng trống kế bên ở phía sau nó nè móc cho mình vào khoảng trống này một mũi dời từ đây móc lên một xích kéo vào cắt len tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong các cái mũi móc và rút cái sợi dây mình vừa chừa ra ở đây giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha khi giấu len thừa hoàn tất thì các bạn sẽ gặp cho mình cái phần thân túi lại từ cái điểm mà mình tạo cái đầu dây á các bạn sẽ chọn cho mình một điểm đối diện nó sau đó mình sẽ rút cái đầu dây còn lại ra phía ngoài ta sẽ tạo ra được một cái khóa cho miệng túi ha đây guốc lại nè cho cái phần miệng túi của mình nó nhỏ lại sử dụng thì mở ra ha bỏ phụ kiện vào bên trong thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc họa tiết trang trí chú thỏ bên trước đầu tiên mình sẽ tạo nơ ha các bạn sẽ tạo cho mình một nút kéo sợi lên dài nè khi có được một nút rồi từ đây móc lên một cái dây móc xích có cái độ dài vừa đủ khi mình gấp đôi lại nó sẽ ngang bằng với cái phần thân túi ha thì mẫu này mình sẽ móc lên là 30 mũi móc xích 2 3 4 5 6 hoàn tất được cái sợi dây móc xích rồi nè mình sẽ đâm kim vào cái chân của mũi móc xích đầu tiên móc vào đó một mũi dời đây một mũi dời vào đây ha sau đó từ đây móc lên hai mũi móc xích hàng móc đầu tiên ta có 30 mũi móc của ba chân móc xích đó mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc chân thứ hai cũng móc một mũi nửa kép nè tiếp tục một mũi nửa kép vào chân thứ ba khi móc lưu ý dấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha để ta cắt len không phải dấu len nhiều mỗi chân móc các bạn cứ móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc cho đến cuối vòng Khi mình đã hoàn tất được đến cuối vòng móc ta được 30 mũi nửa kép cho cái vòng này thì kết thúc ta sẽ đâm kim vào chân xích thứ hai tính từ dưới lên móc vào chân xích thứ hai một mũi dời từ đây móc lên hai mũi móc xích hàng móc kế tiếp ta cũng có 30 chân móc ở phía dưới thì 30 chân móc này các bạn cũng móc mỗi chân là một mũi nửa kép ha chân đầu tiên là cái chân nằm bên trên của mũi nửa kép đầu tiên nè móc vào đây một mũi nửa kép chân thứ hai cũng móc một mũi nửa kép và móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau đó sẽ thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy cho đến khi cái phần nơ của mình nó có được một cái độ rộng nhất định ha tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng móc là được cứ mỗi hàng móc ta sẽ móc vào mỗi chân móc là một mũi nửa kép ở đây mình đã hoàn tất được 3 hàng móc cho cái phần nơ của mình kết thúc cái hàng thứ ba sẽ tạo ra được một cái độ rộng cho phần nơ thì các bạn cũng trăm kim vào chân xích thứ hai tính từ dưới lên của hai mũi ta gây nên móc vào một mũi dời sau đó móc lên một xích kéo và cắt len khi cắt len các bạn cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài ha sau đó kéo cái sợi len này qua cái chân móc nè ở cái sợi len mà mình vừa chừa ra dùng kim khâu các bạn sẽ xỏ cho mình cái sợi len này vào trong kim khâu lúc này mình sẽ canh chỉnh cho cái sợi dây len nó nằm chính giữa gặp đôi cái phần này lại nè thì cái sợi dây len nó sẽ nằm ở chính giữa các bạn sẽ chọn cho mình một mặt phải sau đó mình sẽ dùng cái sợi dây này mình quấn cho cái phần nơ của mình nó nằm chính giữa như thế này ha quấn nhiều vòng sau đó mình sẽ dùng kim khâu và mình khâu cái sợi len này ra phía sau còn cái đoạn len thừa các bạn sẽ sử dụng để mình khâu vào trong cái phần thân túi ha khi khâu cái phần nơ này vào trong thân túi thì mình sẽ khâu nó đối diện đây song song với lại cái sợi dây mà mình chừa ra ha sau đó mình sẽ móc hai tay ở hai bên thì ở đây mình đã có được một cái tay rồi nè mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc tay thứ hai phần tay thì cũng tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo lên qua vòng tròn từ đây móc lên một mũi móc xích cách tăng size cũng giống như là cái phần thân túi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 chân móc thứ năm móc hai mũi móc đơn và chân móc thứ sáu cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc khi đã móc đến cuối vòng rồi ở sát đây nó có một cái đường móc nè thì đây là cái chân của mũi dời kết thúc vòng phía dưới chứ không phải là chân của mũi đơn ha ta sẽ không móc vào đó mà đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc vào một mũi dời sau đó lên một xích thì vòng này của mình nó sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc đơn tạo ra 12 chân móc cho vòng móc kế tiếp đối với những bạn nào mà muốn cho phần tay của mình nó có cái độ rộng ra hơn á thì cách tăng size cũng tương tự như cái cách mà các bạn tăng size của cái phần thân túi đây phần thân túi mình dùng mũi kép đơn hàng tăng size tiếp theo là một kép đơn mỗi chân xen hai kép đơn cùng chân thì lúc này các bạn cũng móc cho mình một móc đơn mỗi chân xen hai móc đơn cùng chân nhưng còn cái phần tay này mình muốn dừng lại ở cái hàng móc thứ hai này thì các hàng móc kế tiếp mình sẽ không tăng size ha cứ mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau khi móc đến cuối vòng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích ta hoàn tất hàng móc thứ ba và từ hàng móc kế tiếp trở đi các bạn sẽ móc thêm tương tự cho mình nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi cái phần tay nó sẽ có được một cái độ cao và cái độ cao này khi ướm vào trong thân của túi nó sẽ bằng 2 phần 3 so với tổng chiều cao của phần thân túi là được ha hoàn tất được phần tay rồi các bạn sẽ cắt len và lưu ý cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài ta sẽ sử dụng đoạn len này khâu cái phần tay vào trong thân túi và để cho phần tay nó có cái độ phòng bên dưới các bạn sẽ nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong phần gòn này các bạn sẽ đẩy cho mình vào dưới đáy của phần tay luôn ha đẩy hoàn toàn cái phần gòn này vào dưới phần tay để cho cái phần tay bên dưới của mình nó có cái độ phồng hơn nè phần bên trên thì mình sẽ gặp lại và mình khâu cái phần à, tay này vào trong thân túi ha thì như vậy là phần tay của mình nó sẽ có cái độ bồng bình ở phía dưới và để khâu được phần tay các bạn sẽ canh chỉnh cho mình nó nằm chính giữa của cái sợi dây đeo á và mình sẽ sử dụng kim khâu khâu hai bên tay vào ha và tiến hành khâu luôn cho mình nơ vào trước bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần mũi đầu tiên cũng tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút có được một nút rồi từ đây móc lên 5 mũi móc xích 3 4 và 5 khi có được 5 mũi móc xích rồi móc lên hai mũi xích và đâm kim vào chân thứ 5 móc hai mũi nửa kép một nửa kép thứ hai vào cùng chân móc ha được hai nửa kép vào cùng chân móc rồi các chân còn lại mỗi chân làm một mũi nửa kép chân thứ ba một mũi nửa kép nè chân móc thứ tư một mũi nửa kép còn lại cái chân móc thứ năm là chân cuối cùng thì chân này móc cho mình 5 mũi nửa kép cùng chân móc nửa kép thứ hai mũi nửa kép thứ ba mũi nửa kép thứ tư và mũi nửa kép thứ năm như vậy là góc này nó sẽ có tổng cộng là 5 mũi móc ha tiếp tục di chuyển kim đến các cái chân kế bên này thì mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép vào mỗi chân móc ta sẽ có 3 chân móc liên tiếp mỗi chân là một mũi nửa kép ha đến cái chân móc cuối cùng là chân móc đầu tiên mà mình móc hai mũi nửa kép cùng chân móc thì chân móc đó các bạn cũng móc cho mình hai mũi nửa kép tính luôn hai cái xích đầu tiên mà mình gây nên thì ở đây mình đã có tổng cộng là 5 mũi móc nè hai mũi đầu hai mũi cuối và xích ha bằng cái số mũi móc ở bên này rồi thì đâm kim vào chân xích thứ hai tính từ dưới lên móc một mũi dời sau đó móc lên hai mũi móc xích vòng móc thứ hai móc cho mình vào cái chân đầu tiên là cái chân mà mình à, móc cái mũi nửa kép đầu tiên ở phía dưới á, móc vào hai mũi nửa kép tiếp tục chân của mũi nửa kép thứ hai ở vòng phía dưới móc vào hai mũi nửa kép như vậy là mình có bốn mũi ở đây ha các chân kế tiếp là các cái chân móc mà ở phía dưới nó chỉ móc một mũi nửa kép vào mỗi chân thôi thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép nè vào chân kế bên tiếp tục mũi nửa kép thứ hai vào chân kế tiếp nửa kép thứ ba vào chân kế bên ha đây ta sẽ có 3 mũi nửa kép 3 chân móc liên tiếp chân kế tiếp sẽ là chân đầu tiên của 5 mũi ta móc vào cùng chân thì 5 mũi này các bạn cứ móc cho mình hai mũi nửa kép vào cùng một chân móc ha chân thứ hai móc hai mũi nửa kép nè chân móc thứ ba của năm mũi đó cũng móc hai mũi nửa kép chân móc thứ tư tương tự móc hai mũi nửa kép và chân móc thứ năm là chân cuối cùng của năm mũi cùng chân móc đó ha móc vào hai mũi nửa kép nè đây như vậy là ta sẽ nhân đôi cái số mũi móc ở cái góc này còn ba chân liên tiếp mỗi chân là một mũi nửa kép đến cái chân móc kế tiếp lúc này mình còn hai chân móc nè thì hai chân móc này là hai cái chân móc mình móc vào cùng chân móc á cũng móc mỗi chân hai mũi nửa kép ha đến cái chân này ở đây nó có một cái chân móc của mũi dời kết thúc vòng phía dưới nè thì cái chân móc sát bên này móc một mũi nửa kép nữa sau đó đâm kim vào chân xích thứ hai tính từ dưới lên móc một mũi dời móc lên một xích như vậy là cái phần mũi của mình nó sẽ có được một cái độ rộng như thế này các bạn sẽ tiến hành cắt len cho mình sau đó giấu sợi len thừa ra phía sau mũi móc ta hoàn tất được phần mũi ha khi hoàn tất xong tất cả các cái họa tiết trang trí thì mình sẽ tiến hành khâu nơ hai phần tay cũng như là gắn mắt trang trí nè còn hai cái má hồng này mình có thể sử dụng phấn hồng để mình bôi cho chú thỏ của mình thêm xinh xắn ha đối với cái phần miệng túi nè các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái hạt gỗ có cái khoảng trống luôn cái đầu kim vào cái khoảng trống đó sau đó mình sẽ kéo cái đoạn dây này qua cái khoảng trống guốc lại ha khi sử dụng thì mình sẽ bỏ phụ kiện vào bên trong và mình guốc khóa lại nè là hoàn tất được một cái túi tỏi hình chú thỏ xinh xắn như thế này đối với cái thân túi tỏi này ở đây mình có trang trí thêm một cái họa tiết chú khủng long cho phần thân túi của mình thêm xinh xắn hơn với hai cái chi trước ha và các cái sừng ở phía sau thì các bạn cũng móc cho mình một cái phần thân túi tỏi tương tự như chú thỏ đây mình cũng tạo cái khoảng trống để mình luồn dây và guốc cái phần dây này lại ha tiếp theo đối với cái phần sừng của khủng long á, các bạn có thể móc cho mình ở phía sau hoặc phía trước của cái sợi dây mà mình cài ở đây thì ở đây mình sẽ móc ở phía sau ha các bạn sẽ gặp cho mình cái phần thân túi lại chọn một hàng móc thẳng hàng với cái phần mà mình cài à, khóa nè sau đó tạo một nút ở cái sợi len màu xanh đậm ha kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài lại thành một nút có được một nút rồi ta sẽ đâm kim vào cái thân chân móc của cái hàng móc sát với cái sợi dây thừa cái sợi dây quai á mình sẽ đâm kim vào thân chân móc nha đưa nút vừa tạo qua thân chân móc này từ đây móc lên 3 mũi móc xích tiếp tục móc vào cái thân mà mình vừa móc đó móc 3 mũi kép đơn ha kép đơn đầu tiên nè mũi kép đơn thứ hai mũi kép đơn thứ ba có được 3 mũi kép đơn rồi từ đây móc lên hai mũi móc xích sau đó mình sẽ đâm kim vào cái thân chân móc phía dưới thẳng hàng với cái thân chân móc mà mình vừa móc ha đây thân của mũi kép đơn móc vào đây một mũi dời từ đây móc tiếp lên 3 mũi móc xích tiếp tục đâm kim vào cái thân của mũi kép đơn đó 3 mũi kép đơn sau đó móc lên hai mũi móc xích tiếp tục đâm kim vào cái thân của mũi kép đơn phía dưới ha móc vào một mũi dời lên 3 mũi xích và lưu ý cho mình khi móc á, đầu tiên mình sẽ lên 3 xích và kết thúc một cái sừng thì mình sẽ móc hai xích và móc một mũi dời vào cái thân của hàng tiếp theo ha các bạn sẽ móc tương tự cho đến khi đạt được một cái độ dài nhất định bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần đuôi đối với phần đuôi này tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn sau đó giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn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 chân thứ hai một mũi móc đơn chân thứ ba sẽ móc cho mình 3 mũi móc đơn cùng chân móc các chân còn lại là còn 3 chân ha mỗi chân là một mũi móc đơn sát đây nó có cái chân móc của cái mũi dời không móc vào đây nhé móc vào cái chân của mũi móc đơn đầu tiên của vòng này một mũi dời sau đó móc lên một xích tiếp tục vào móc thứ ba cũng móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn móc cho mình cho đến chính giữa của ba mũi ta móc vào cùng chân móc nha thì lúc này ở đây nó có ba mũi móc đơn được móc vào cùng chân móc ha thì chân đầu tiên một mũi móc đơn chân nằm chính giữa của ba mũi này sẽ móc ba mũi móc đơn một hai ba ba các chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn móc cho đến cuối vòng ha kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó lên một xích các hàng móc kế tiếp thì cũng tương tự giống như các cái hàng móc mà mình vừa móc ở đây mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc các bạn sẽ móc tương tự cho đến ba cái mũi móc đơn ta móc vào cùng chân móc ở đây thì mình sẽ móc vào cái chân nằm chính giữa ba mũi móc đơn ha các chân còn lại thì mỗi chân là một mũi móc đơn và làm tương tự cho đến khi phần đuôi có được cái chiều cao nhất định khi đã kết thúc được phần đuôi rồi tiếp tục cắt cho mình cái đoạn len vừa đủ dài sử dụng kim khâu và mình khâu cái phần đuôi này vào trong thân của túi ha khi khâu cái phần đuôi của mình nó sẽ nằm ở cái thế này ha đây cái cạnh dài nhất nó sẽ nằm ở bên trên nè đây nó sẽ được khâu ở phía dưới của cái phần sần màu xanh đậm ha dồi cho mình thêm một ít gòn vào bên trong để cho phần đuôi nó được cứng cáp hơn và lần lượt khâu cho đến hết cái phần đuôi này đến cái phần chi trước nè các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút khi có được một nút rồi móc lên 6 mũi móc xích 1 2 3 4 5 và 6 kết thúc 6 mũi móc xích móc lên một xích ta đâm kim vào chân xích thứ sáu móc một mũi dời chân thứ năm móc một mũi móc đơn chân móc thứ tư móc một mũi nửa kép chân thứ ba và các chân còn lại mỗi chân là một mũi kép đơn ha thì lúc này mình sẽ có 3 mũi kép đơn cho ba chân cuối cùng mũi kép đơn thứ hai vào chân móc thứ năm nè mũi kép đơn thứ ba vào chân móc cuối cùng nè chân thứ sáu ha móc đến chân cuối cùng rồi các bạn tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích và ta đâm kim vào chân mà mình móc mũi cuối cùng á, móc tiếp vào đó một mũi dời móc lên một xích kéo và cắt len tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ha hoặc các bạn cũng có thể chưa đoạn len dài và mình khâu cái phần chi này vào trong thân của túi giấu len nè sau đó mình sẽ sử dụng keo nến hoặc là kim khâu các bạn sẽ khâu cho mình vào bên hông của thân túi tỏi là được mặt trước thì các bạn tiếp tục trang trí cho mình thêm hai mắt và miệng để mình tạo cái ờ, họa tiết cho mắt mũi của chú khủng long ha và cũng tương tự như cái phần thân của túi chú thỏ thì các bạn cũng gắn cho mình một cái hạt gỗ để mình khóa lại phần miệng túi ha ta hoàn tất được một thân túi chú khủng long nè như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc hai cái mẫu túi tỏi hình con thỏ và chú khủng long xinh xắn như thế này các bạn cũng có thể thay đổi nhiều họa tiết khác để trang trí cho thân túi tỏi của mình ha và khi thực hiện nếu không hiểu ở phần nào thì có thể để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc chúc các bạn thành công